Nàng công chúa bí ẩn đáng sợ của Bắc Triều Tiên Đây là công chúa đáng sợ nhất Triều Tiên, Kim Du Dong Là em ruột của lãnh đạo tối cao đương quyền Kim Jong-un Được cho là người đàn bà đáng sợ và còn tham vọng hơn cả anh trai Vì là nữ nên không được phép thừa kế vương vị của cha Nhưng Kim Du Dong đã tự biến mình thành cánh tay phải đắc lực của Kim Jong-un Làm việc trong bóng tối nhằm điều hành tổ chức chính phủ bí hiểm nhất thế giới này nàng công chúa bí ẩn, danh tính và sự tồn tại của Kim Du Dong đã luôn được giữ bí mật mãi cho đến khi Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên năm 2010. Theo đó, vị công chúa bí ẩn này sinh năm 1987, đã từng đi học ở Thụy Sĩ dưới một cái tên giả và cũng chính trong khoảng thời gian này, cô và người anh mập mạp đã hình thành mối quan hệ trung thành không thể phá vỡ sau khi quay về Triều Tiên. Cô nhận được chứng chỉ bằng đại học ngành khoa học máy tính từ Đại học Kim Hai Sung và tiếp nhận vị trí thư ký riêng của bố. Trong những năm đầu tham gia chính trường, Kim Yo Jong là một nhân vật ít người biết đến. Chỉ sau khi Kim Jong-un được thừa kế vị trí lãnh đạo, Kim Jo Sung đã chính thức gia nhập chính trường và trở thành trợ thủ đắc lực cho anh trai. Công chúng bắt đầu tò mò về người phụ nữ với gương mặt xương góc cạnh đầy bí hiểm này. Theo nhiều nguồn tin tình báo của Nam Hàn, Kim Jo Jong là một người khá tàn bạo, luôn tạo cho mình một vỏ bọc bí ẩn, lặng lẽ âm thầm giúp anh trai mình như một vị lãnh tụ bóng tối. Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên thường miêu tả cô đi cùng anh trai trong những chuyến thăm chính thức tới các nhà máy, đất nông nghiệp và văn phòng chính phủ với vai trò cấp phó, lặng lẽ đưa ra lời khuyên và sự giúp đỡ. Tàn nhẫn thanh trừng kẻ địch không phải ngẫu nhiên mà giới phân tích nói rằng Kim Jong Un chính là người có khả năng sẽ kế thừa gia tộc họ Kim và tiếp tục chế độ độc tài ở Triều Tiên nếu như anh trai Kim Jong-un của cô thoái vị. Cô nổi bật là một nhân vật nhỏ bé mảnh mai nhất trong chính quyền, cùng với người cô ruột Kim Jong-hui, họ là những người phụ nữ duy nhất trong nội các. Kim Jong-hui đã dạy cho Do Jong rất nhiều thứ, bà đã có công dìu dắt anh em Kim Jong-un vào những ngày đầu nắm quyền điều hành Triều Tiên. Nhưng không vì vậy mà gia tộc họ Kim sẽ nương tay với chính chồng của bà. Vào tháng 12 năm 2013, đúng dịp kỷ niệm ngày dỗ thứ hai của cố lãnh tụ Kim Jong-in, đã xảy ra một sự kiện động trời ở Triều Tiên. Nhân vật quyền lực số 2 của nước này bất ngờ bị cách mọi chức vụ, cách án tử và nhanh chóng hành quyết vào ngày 12 tháng 12. Nhiều thông tin cho rằng Kim Jong-un và Kim Song-chol là hai người trực tiếp đứng sau điều hành chiến dịch thanh trừng đẫm máu các lãnh đạo cấp cao ở Triều Tiên. Trong đó có vụ bắt và tử hình người chú Giang Song Thách này. Tiếp đó là hàng chục thành viên cấp cao trong đảng cầm quyền đã bị xử tử hoặc tước bỏ chức vụ trong đợt thanh trừ thứ hai nhằm vào đồng minh của Giang Song Thách. Điều này cho công chúng thấy rằng bất cứ ai không phải trong gia tộc họ Kim – mà nuôi mộng bá quyền đều bị thanh trừng không thương tiếc. Người phụ nữ hiếu chiến và tham vọng bá chủ. Không những tàn nhẫn, cô công chúa Triều Tiên này còn nổi tiếng trên trường quốc tế như một lãnh đạo đầy tham vọng. Bất chấp sự đói khổ và lạc hậu của nhân dân, anh em nhà họ Kim vẫn đẩy mạnh chiến dịch phát triển vũ khí hạt nhân suốt thập kỷ qua nhằm củng cố quyền lực quân sự. Thậm chí Kim Song Son còn tham dự các cuộc đàm phán hạt nhân có sự tham gia của Mỹ và Hàn Quốc. Kể từ năm 2018 như một nhân vật chủ chốt, Kim Jong-un cũng chính là cái tên của Mỹ bổ sung vào danh sách các quan chức cấp cao bị trừng phạt vào năm 2017. Vào giữa tháng 4 năm 2020, khi tin đồn ông Kim Jong-un bị hôn mê sau phẫu thuật lan rộng, nhiều người đã nhìn về Kim Jong-un như nhà lãnh đạo kế tiếp của Triều Tiên. Kim Jong-un được giao trọng trách xử lý các vấn đề trong quan hệ với Hàn Quốc. Cũng từ đây, người ta đã được biết tới một Kim Jong-un hoàn toàn khác, mạnh mẽ và đã nói là làm. Đã tới lúc phải cắt đứt quan hệ với chính quyền Hàn Quốc, rác phải được ném vào thùng. Kim soo jong phát biểu đầy hung hăng như vậy trước việc chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hậu thuẫn cho những người chạy trốn khỏi mảnh đất thiên đường do hai anh em cô làm chủ. Ba ngày sau đó, tòa nhà văn phòng liên lạc liên triều, công trình biểu tượng cho tinh thần hòa giải được xây dựng sau cuộc gặp lịch sử năm 2018, đã bị sang phẳng dưới lệnh của Kim soo jong Điều đã khiến các quan chức Hàn Quốc phải sửng sốt, giới phân tích nhận định con đường lên đỉnh quyền lực của cô công chúa đỏ có phần giống với người cha quá cố Lãnh đạo Kim Song-in, người mở rộng và củng cố quyền lực thông qua nhánh tuyên giáo của đảng lao động Triều Tiên. Kim Soo-jeon được coi là người phụ tá rất có ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các cuộc họp ngoại giao lớn với Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nếu nói Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cẩm Bình là nền ngoại giao chiến lan, thì ngoại giao của Bắc Triều Tiên dưới quyền Kim Soo Son là một con sói đói, hung hăng và liều mạng cô và anh trai vẫn không ngừng nuôi tham vọng thống nhất Nam Bắc Triều. Chúng ta nên nhớ rằng nền hòa bình giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên chỉ được khống chế bằng một lệnh ngừng bắn mong manh vào năm 1953. Khi ấy, dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc và Liên Xô, gia tộc họ Kim đã xua quân xâm lược Nam Hàn, để lại bao nhiêu chết chóc và chỉ bị đẩy lùi khi quân đội Liên Hiệp Quốc tham chiến. Thu hận phương Tây và Hàn Quốc – Tạp chí phân tích chính trị quân sự Mỹ National Interest nhận xét Kim Jong-un rõ ràng đã nâng mức thù địch giữa hai miền Triều Tiên lên một mức độ chưa từng có trong ít nhất là hai năm qua. Bản thân bà cũng giống như một sứ giả truyền đạt sự giận dữ khiến cho giới lãnh đạo ở hai bờ Thái Bình Dương đều phải chú ý. Các nhà phân tích khác trên thế giới cũng nhận định rằng em gái của vị lãnh đạo tối cao của Triều Tiên là người phụ nữ khắc nghiệt và tham vọng hơn chính người anh của mình. Dưới sự lãnh đạo của hai anh em Kim So Son, Triều Tiên đã nhiều lần cho bắn thử các loại tên lửa hạt nhân. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ lo ngại trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang ngày càng tăng cao, đặc biệt là ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine, Triều Tiên có thể sẽ quay lại chế tạo và sử dụng vũ khí hạt nhân như một chiêu bài cuối cùng cho sự tồn vong của chế độ. Trong một tuyên bố hồi tháng 4 năm 2022, Công chúa Triều Tiên đã khẳng định nếu quân đội Hàn Quốc xâm phạm dù chỉ một tấc lãnh thổ Triều Tiên họ sẽ phải đối mặt với một thảm họa khủng khiếp không thể tưởng tượng và lực lượng tác chiến hạt nhân của Triều Tiên chắc chắn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây không phải là lời đe dọa suông, đây là lời giải thích chi tiết về phản ứng của chúng tôi với hành động quân sự liều lĩnh có thể xảy ra của Hàn Quốc. Kim jong un khẳng định. Người tiềm năng nhất kế thừa gia tộc họ Kim. Trong khi Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được biết đến là tay chơi khét tiếng, sống phong lưu, đeo đồng hồ hàng hiệu, dùng rượu và gà đắt tiền. Trên Facebook, ông thường đăng ảnh bên ngoài các sòng bạc và khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, ông đã phải kết thúc sinh mệnh của mình khi bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2, Malaysia vào năm 2017. Cho tới nay, vụ án vẫn chưa được phá giải. Người anh kế là Kim Jong-chol đã từng được cho là người tiếp theo đứng trong hàng ngũ kế vị. Tuy nhiên, Ông Kenji Fushimoto, đầu bếp riêng của lãnh đạo Triều Tiên, khẳng định trong hồi ký rằng Johnson không phải lựa chọn của ông Kim Jong-un vì người anh trai thứ có trái tim yếu đuối như một thiếu nữ. Kim Jong-un là đã sống đúng với kỳ vọng của bố, nhưng dạo gần đây những diễn biến liên quan tới sức khỏe của vị lãnh đạo này đã khiến cho nhiều đồn đoán xuất hiện. Theo những người theo dõi Triều Tiên lâu năm, Kim Jong-un sẽ thừa kế quyền lãnh đạo nước này nếu người đương nhiệm Kim Jong-un đột ngột qua đời hoặc lâm bệnh nặng. Kim So Son đã được coi là phương án dự phòng tiềm năng do cả hai có quan hệ huyết thống trong khi tất cả các con của ông Kim đều dưới 18 tuổi, còn các thành viên nam khác của gia đình Kim thì lại không tham gia chính trị. Vào tháng 8 cùng năm, cơ quan tình báo của Seoul cho biết trên thực tế, Kim So Son là người thừa kế số 2 của Bình Nhưỡng, mặc dù cô có thể không phải là người thừa kế chính thức được chỉ định,